Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lê Văn Thành ngã bệnh bí hiểm, Tô Lâm và bốn vị khác xanh mặt xin được bảo vệ. Như tờ Thể báo chấm đã từng phân tích, cạnh tranh trong nền chính trị tại Việt Nam đang diễn ra hết sức khốc liệt. Người ta dùng điều lệ đảng và luật pháp để triệt hạ lẫn nhau. Ở cấp cao thì họ không cần dùng đến hai loại công cụ này mà họ lại dùng những cách thức bí mật hơn nhiều quan chức bất ngờ ngã bệnh hiểm nghèo và sau đó không lâu thì qua đời, để lại chiếc ghế đầy quyền lực bị bỏ trống. Ông Nguyễn Bá Thành, ông Trần Đại Quang là hai trong rất nhiều trường hợp như thế mà bệnh tình đột nhiên bột phát, không thể cứu chữa được. Hệ thống y tế của Việt Nam từ lâu, các quan chức không chịu dùng bởi không hẳn nó không đủ thể hiện đại mà thực tế là bất an. Ông Phùng Quang Thanh, ông Đinh Thế Huynh, ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Bá Thành vân vân đều chọn đi nước ngoài để chữa bệnh. Chỉ có Nguyễn Phú Trọng là đủ tự tin ở lại trong nước điều trị mà thôi. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm và bốn người khác đang thấy rất bất an. Từ ngày 25 tháng 11, mạng xã hội đã rộ lên tin đồn ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đi ra nước ngoài để chữa bệnh đặc biệt. Với quyết định số 1448 do ông Phạm Minh Chính là Thủ tướng đương nhiệm ký vào hôm 23 tháng 11, phân công cho Vũ Đức Đam và ông Lê Minh Khái điều hành công việc thay ông Lê Văn Thành. Vì lý do ông Thành đi nước ngoài như là một bằng chứng chứng minh cho sự vắng mặt của ông Thành. Việc cán bộ cấp cao đến nước ngoài mà không kèn không chống thì bao lâu nay vẫn bị nghi ngờ là đi chữa bệnh. Bởi ngoài đi chữa bệnh thì không có lý do nào khác hợp lý hơn. Làm chính trị ở Việt Nam rất dễ tham nhũng để làm giàu, nhưng thực sự không an toàn. Bởi có những chiêu trò mà các đồng chí của họ dùng để triệt hạ lẫn nhau mà không dùng đến luật pháp. Ông Đinh La Thăng đã bị loại khỏi chiếc ghế bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh bằng luật pháp, còn ông Nguyễn Bá Thanh và ông Trần Đại Quang thì bị đá bay ra khỏi chiếc ghế quyền lực không phải bằng luật pháp mà bằng những căn bệnh lạ rất bí ẩn. Xem ra ông Đinh La Thăng còn may mắn hơn hai đồng chí kia của ông. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, người thừa hành lệnh của ông Tổng Bí Thư Trọng, chuyên đi bắt các đồng chí để quăng vào lò. Khi các đồng chí bất an thì quan chức nào đang làm chính trị cũng phải biết sợ. Vào ngày 8 tháng 12, Bộ Công an đề xuất bổ sung các quan chức ở vị trí Đại tướng Công an, Đại tướng Quân đội, Tránh án Tòa Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là những đối tượng cần bảo vệ. Đề xuất này là để bảo đảm an toàn cho các vị quan chức cần được bảo vệ đặc biệt. Nhưng cũng chính đề xuất này cho thấy những người này đang cảm thấy hết sức bất an trong trò chơi quyền lực ở chốn cung đình Đảng Cộng sản. Đại tướng quân đội và đại tướng công an thì hầu hết đều là ủy viên Bộ Chính trị. Trong Bộ Công an chỉ duy nhất có ông Tô Lâm mang hàm đại tướng, trong Bộ Quốc phòng thì có ông Phan Văn Giang và ông Lương Cường là mang hàm đại tướng. Cả ba ông đại tướng này đều là ủy viên Bộ Chính trị. Ngoài ra, tránh án Tòa án Nhân dân tối cao hiện nay là ông Nguyễn Hòa Bình cũng là Ủy viên Bộ Chính trị. Còn Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí là Ủy viên Trung ương Đảng. Thực tế thì ông Lê Văn Thành và ông Nguyễn Bá thành cũng chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng mà nó cũng không hề an toàn. Càng gây thủ chuốc án với đồng chí thì càng cảm thấy lo sợ bởi những quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu hơn ai hết những trò chơi quyền lực đầy nguy hiểm này quyền lực tại Việt Nam không chỉ là quyền lực mà còn liên quan đến túi tiền. Ai lên chức cao, họ đều có cơ hội làm giàu rất nhanh và rất dễ dàng, nên tranh nhau rất kịch liệt. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình chuyên kết án bằng những bản án bỏ túi có sẵn. Chính trường Việt Nam càng về sau càng có rất nhiều những cái chết bí hiểm. Điều đó cho thấy chính trường của Việt Nam đầy hiểm nguy. Từ khi nền kinh tế Việt Nam khá lên dự án ngàn tỷ nhiều như nấm và cơ hội kiếm ăn cũng rộng mở, thì đi kèm với nó là những cái chết bí ẩn ở thượng tầng chính trị ngày một nhiều hơn. Khi Bộ Công an đề xuất đại tướng được bảo vệ thì chẳng khác nào ông Tô Lâm muốn mình cũng được bảo vệ. Làm theo lệnh của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho bắt người quá nhiều, điều này cũng khiến trong Tô Lâm cảm thấy lo sợ chăng. Rất có thể là như thế.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 nhiều năm qua đã ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng như là một người đốt lò vĩ đại và có cả việc sáng tác thơ ca tung hô công lao trời bể của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh đội vốn từ 123 tỷ lên tới 9.600 tỷ đồng. Chính quyền thì du ngủ dân bằng bộ máy tuyên truyền khổng lồ, dân thì ít chịu khó tìm hiểu nên không ít người vẫn còn tin vào đảng. Tuy nhiên, đối với những người tỉnh táo thì dường như tham nhũng không hề thuyên giảm mà ngày càng tăng ở mức độ và quy mô ngày một lớn dần. Cũng từ đó mà trong chính quyền mới xuất hiện từ tham nhũng vặt. Chưa ai định được được những tham nhũng bao nhiêu tỷ đồng thì được gọi là tham nhũng vặt. Chỉ biết tham nhũng vặt là hành động tham nhũng nhỏ không quan tâm làm gì, chỉ lo bắt tham nhũng lớn mà thôi. Tuy nhiên, tham nhũng lớn dường như cũng bắt không xuể. Cái lò chống tham nhũng bắt bao nhiêu năm qua, nhưng giờ thì củi quá nhiều, đốt cũng không biết bao giờ mới hết đây. Có người nói vụ án mới ra đời, người ta không thể nào tin nổi những gì mình nghe thấy chứng kiến được. Ví như mới đây, báo chí cho biết dự án cải tạo rạch xuyên tâm ở thành phố Hồ Chí Minh đã đội vốn từ 123 tỷ đồng lên đến 9.600 tỷ đồng, tức là đội vốn lên gấp 78 lần dự toán ban đầu. Tất cả mọi dự án sử dụng vốn ngân sách đều bị kiểm soát chặt chẽ về dự toán, không thể có chuyện áp giá thấp hơn giá thị trường, vì giá lúc nào cũng được cập nhật. Theo việc đội vốn này là chiêu bài rất quen thuộc của đại diện chủ đầu tư và nhà thầu, vốn duyệt thấp để công ty sân sau dễ trúng thầu. Những công ty có khả năng và năng lực kém cũng có thể trúng. Sau khi trúng thầu thì vẽ ra đủ thứ phát sinh và từ đó vốn cứ đội lên với đủ lý do khác nhau nhưng mục đích cuối cùng chính là rút ruột ngân sách, đó là ăn cắp tiền công quỹ của nhân dân. Đội vốn không phải là vấn đề xa lạ với các dự án trên thế giới, tuy nhiên việc đội vốn lên tới 7.800% như ở Việt Nam thì chắc chắn thế giới phải chảo thua. Đất dụng võ dành cho tham nhũng còn quá nhiều, cho nên Tổng Bí Thư đốt đỏ mãi mà vẫn không hết củi cũng là điều rất dễ hiểu. Đây là hình ảnh tính ra mỗi camera an ninh giá bằng một chiếc xe ô tô Toyota Camry 2.0. Vào ngày 7 tháng 12, báo chí đã đăng ẩm mỹ công ty Bình Dương lắp đặt 421 camera với tổng kinh phí là 469 tỷ đồng, tính ra mỗi chiếc camera lên tới 1,1 tỷ đồng tiền Việt Nam, bằng với giá một chiếc xe ô tô Toyota Camry 2.0 G tại Việt Nam và bằng chiếc xe Lexus ES350 tại Mỹ. Hiện nay, giá camera an ninh lại tốt cũng khoảng 4,5 triệu đồng mỗi chiếc, bao luôn cùng lắp đặt nếu so sánh giá mà công ty An Bình đưa ra thì cấp 244 lần giá thị trường. Từ đó cho thấy sau số một đục khoét vào ngân sách nhà nước quá nhiều, không thể nào chống đỡ cho nổi. Thực tế là có thể thể chế chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là thể chế nuôi sống quan chức bằng tham nhũng, lương của chủ tịch nước chỉ khoảng 650 USD và tất nhiên lương của các quan chức cấp bộ, cấp tỉnh không thể nào cao hơn được. Đấy là mức lương không đủ để mua nhà ở các thị trấn nhỏ, chứ đừng nói đến việc xây biệt phủ và việc cho con cái du học ở nước ngoài tốn kém đến hàng trăm ngàn USD mỗi năm. Nhờ có những dự án đội vốn lên đến 7.800% hay lắp camera, cao hơn giá thị trường tới 24.400% như dự án vừa kể, thì quan tham mới có thể làm giàu bất mình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đốt lò không xuể. Có lẽ vụ án lắp camera thuộc loại tham nhũng vặt nên lò ông Tổng Bí Thư không soi dọi tới. Có thể nói tham nhũng ngày một tinh vi hơn, thay vì ăn một dự án lớn thì giờ họ ăn các dự án nhỏ và ăn thật đậm. Vì quy mô vốn đầu tư nhỏ nên thanh tra chính phủ không dọt tới và nhờ đó họ ăn uống no nê mà an tâm thì không bất an như các đại dự án lớn. Nói thế không có nghĩa là họ sẽ chê các dự án lớn mà các dự án lớn quan chức lớn giành hết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 Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình và bấm nút YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất. Trung Khoa từ Berlin